Hai xin chào à, quý vị các khán giả các bạn thân mến Bây giờ à, mẹ hai chị em đang à, trong một à, cuộc đua quyết liệt Để giành chiến thắng rồi Đã hết giờ Rồi nghỉ thôi Vừa quay Đã hết giờ rồi Coi chiếc xe của hai à, mẹ hai chị em <laughs> Xe siêu nhỏ có bạn nào không ăn dương quốc kẹo khu vực à, tích điểm à, lúc nào cũng nhộn nhịp hết người này đến người kia không biết đường nào à, về quan cảnh à, khu à, Tham John lúc buổi tối rất là đông đông khủng khiếp máy lạnh được mở hết công suất lạnh à, ngắt lạnh ngơ luôn mình sẽ à, đi dạo một vòng cho quý cô chú bác chị cùng xem nha thôi đua đi ba đi coi đây là màn à, đua xe của mẹ hai chị em coi cái mặt à coi cái mặt đua xe à tập trung quá à. ờ ờ ngồi cái xe à ba không có vợ mẹ vợ vợ thiếu đi Đó Đua lệch cái máy luôn Cái máy lệch không bơ luôn Khủng bố rồi Có chừng gãy luôn <laughs> Gãy cái trục luôn Quá dữ đừng đua cũng quá ghê gớm gì ngăn lại à, được à, bước tiến của chị ấy đá một bóng vô nè em kéo này vô ờ ờ hai chị em tiếp tục đua một đua trường kỳ kiểu này chắc đua tới 10 giờ đêm quên ăn quên ngủ luôn xe đua trường kỳ chuẩn bị vào cuộc đua rồi họ đua chưa lùng đua chưa ờ hơn lùng mà chơi ờ, không đi nha thôi chị hai đua chị hai có biết đạp chưa rồi đạp cứ đạp ga thôi đừng đạp hắn chừng nào mà khúc quẹo rồi nhả ga ra cua te rất là hấp dẫn nha không Super Mario một đua à, lần đầu tiên chị của hai chị em à, mới được à, chơi trò này nhưng mà thấy có vẻ là rất là từ thôi tay đua tức tắc có à, tài năng bẩm sinh mai lên quay đua hàng hóa hãy đua hạng nhất đi nha có nhiều thẻ nha rồi lùng leo lên đua xe này đây mai lên một đua quá hấp dẫn luôn bà con cô bác ơi quay quay quay về đích chưa đang à, điều khiển con à, Luigi hả đang đứng hạng nhất á anh ghê lắm phải không đạp ấy đạp đạp uh, đạp chân ga nhiều vô đạp chân ga nhiều vô đừng có đạp thắng thả chân thắng ra cứ đạp chân ga thôi nè thả bấm cái nút giữa thả thả thả bấm nút giữa bấm nút giữa cứu người kìa nó cầm cái cục màu xanh kìa thấy không nó đang cầm cục màu xanh nè bấm đi em vô bấm phụ nó đi em bấm cùng đúng màu xanh kìa đó thả ra thả ra rồi hạng nhất rồi có thẻ nào cái này chơi không có thẻ game vàng không có thẻ sao á rồi giải nhất rồi giỏi quá và chương trình à, bóng ma hai chị em tv bóng ma khủng khiếp lắm trời ơi coi nè cái thúng bóng ma nè trời ơi mỗi đứa cây nè ổn không không gian của ở bên trong nè ổn lành không ok ok hả chọn <laughs> uh, à, normal ơi simple simple thôi đơn giản nè ừ đơn giản thôi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi em bắt cảnh này cho em cảnh này rồi rồi vô hút mai đi hút mai đi vô rồi đó rồi vô rồi đơn giản á ac á ac nè rồi vô Begin in here. Rồi vô. Bắn ma đi. Ủa chứ chưa bắn ma xong rồi em quay xong rồi. Ô ghê quá, không khí kinh dị quá. Như một bộ phim ma để cho ba ngồi chứ. Hai chị em bắn ma ở quá. Ờ, sắp sáng tới rồi Ôi ghê quá Ôi, cứu tôi Hello Ôi Sợ không? Hello bán bán bán bán Bắn đi bán nó, bắn nó gì vậy Ủa Ủa gì vậy xỉu hả à, em ơi Ủa gì vậy Là sao vậy mọi người Rồi sao Trò chơi đã kết thúc rất là nhanh chóng Ủa là sao vậy Không hiểu luôn á TV không biết bắn ma Đã kết thúc trong vòng 30 giây trong tượng nở ngàn Trời ơi, bắt đầu cuộc đua rồi Cô ấy đã đua rồi Cuộc đua vượt chướng ngày vợt Đua ăn trái cây Bơi thuyền, ăn trái cây, đua cano Quá tuyệt vời này đâu có ra thẻ đâu mà rồi cố lên cố lên cố lên rồi chiến thắng hay quá cái nữa Trời ơi, coi chiếc uh, xe đua à, độc đáo không? Nhà đùa có một bánh nè đường à, đua thì uống lượng, à, dướng con ta dướng con ta đường đua thì uống lượng quanh co có những đồng tiền vàng hả Đua tiếp Dòng đua vô cực Dòng đua vô cực à Dòng này là dòng tuyết nè Tuyết rơi nè Ồ đường đua quá đã luôn đi dạo một vòng phải nói là trong à, khu trò chơi này rất là đông đông nhất từ trước giờ ra vào ờ, liên tục chơi liên tục luôn ở đây có một trường đua ngựa trắng và ngựa nâu ồ con ngựa đã ghê không để vô đây là nó, nó bắn được bắn được mấy chai còn à, đây là chơi thải banh cũng không biết cách chơi nó làm sao trò chơi gấp kẹo kẹo khổng lồ